này mà không có cái này là nó sẽ dụng à. cái này là mang dép cái này là nó lấm vâng chuyên gia về thuốc này về chuyên về lấm nó lấm ở giai đoạn nào cái ờ, giai đoạn gần thu hoạch hay là cái này thực tế là nó xuất phát từ con, ong chích thời xưa con ong vàng đấy là nó chích vàng con ruồi vàng gì vâng à. mình không kịp thời ấy à. là nó chích vào đây ừ. sau bắt đầu qua quá trình ở trong này nó có ấu trùng không ạ ừ, đúng rồi. vâng sau bắt đầu nó cứ loang dần loang dần ừ. đến mùa mưa nó cộng với nước là nó rụng ừ. nếu không có nước nhiều thì nó cũng không rụng à. thì không sao vâng thì cái chỗ này nếu mà không có nước nhiều chỗ này nó có bị loang không bây giờ cô lấy con dao cô, cô cắt ra nó chỉ bị một cái lốt này thôi à. còn chỗ này không việc gì thì... nếu như mà <laughs> nếu như mà, mà mình không biết đấy mà đi ăn sinh đi ăn những hàng quán này khác ấy, người ta sẽ cắt chỗ này đi người ta ừ. sẽ sử dụng chỗ này thì cái giá nó rất rẻ họ lời rất chi là cao à. đấy Đúng thế rồi. còn nếu như bọn cháu mà ví dụ như là cắt mà cho các nhà vườn là phải hàng một là nó phải không vết không xước gì cả ừ. như thế này là không được loại một đâu những quả mà lám chàm này là là, là không được loại một à, không bóng nó không được loại một đâu nó nó phải như thế này này nó phải như thế này tất cả tất cả nó nó phải bóng nó mịn màng hết quả nó phải mịn mịn màng cây quả ngon rồi đấy nhưng mà đây thì những quả to đây gần như bị lám đi quả này cũng không được này không quả này cũng không được này quả này bị thế là không được hàng này mà vào siêu thị là không được ừ, nó cứ phải là trong veo như này vâng. đây nó cứ phải như này đấy, nó như, đây như như cái đoạn này đấy, đấy, đấy. đấy thì như đoạn này mới được đấy cái là hàng loại họ gọi nó bơm loại một thì thường nó có trọng lượng là mấy lạng trên một quả từ ba trăm rưỡi là lên là được dùng ba lạng rưỡi đúng không vâng, ba ba lạng có quả nào đỉnh điểm lên năm lạng tám lạng. 8 lạng một ký còn có ô thế dạ bơ này thì chắc là ngon nhất trong các dòng bơ phải không vâng bơ này ờ, nếu mà để độ dinh dưỡng mà để đạt chuẩn để mà sau này mà xuất khẩu là nó chính là nó thế còn cái bơ dài thì bơ dài là không bơ tư không bơ tư là hàng nội địa là ngon nhất hiện tại bây giờ ở Việt Nam ngon hơn cả bơ bút này không không thể ngon bằng bơ ngoại bơ này là bơ kệ nó à, à. bơ này ngon đỉnh điểm nhất vâng đó là đỉnh nhất không loại nào hơn nó Thế mà ngoài kia bơ ba tư là nó nó do cái thị hiếu của người dân là nó không phải là lúc nào cũng được như thế ổn định như thế. À tức là nó cứ thị trường cứ đẩy nó thấy lạ lẫm nó ít là họ đẩy lên thôi có lúc là còn nếu mà tinh chế dầu bơ cũng không cái loại nào bằng cái loại này à. nó dạ, rất ít nước có lúc là phải mua tới tận à, bảy tám mươi nghìn một trăm nghìn một cân dạ. tại vườn trăm hai cũng có đấy nhưng mà cái bơ này ở ngoài bắc thì cũng chưa được ra nhiều đâu chưa ra nhiều mà đa số là vẫn dùng cái bơ sáp. Vâng. Ở bơ 034. Sáp thì nếu về nói về sáp thì là hàng cũng là hàng nội địa. Nếu mà đỉnh cao thì không bằng cái bơ này. Sáp cây kia là cái ừ. sao đây tí. Cái này cái làm bơ thì... làm bơ thì không không không thích mưa nhiều. Mưa nhiều là bọn đó rất là tốn tiền, tốn công. Mưa nhiều là hỏng cây đúng không? Nó hay bị ờ, lấm nhiều đúng không? Vâng. Nhiều nhiều. Ờ, à, đấy, đấy rất sốt ruột. Thế bây giờ mà... Tôi phải chấp nhận với nó thôi. Rồi. Bây giờ mà như vậy là cái bơ này bây giờ là cần phải có sự làm dai cuốn, vâng thì nó mới chống dụng được vâng. và để hạn chế được cái ruồi vàng đúng không vâng Đấy. thế thì ờ, chiều nay ờ, về cô sẽ cho cái phân bón silic vâng. để phun vào để nó hạn chế được cái ruồi vàng và dạ, dạ. chống được cái dụng quả này vâng thế chứ nếu mà cứ cứ tình trạng dụng này thì rất là gai yeah. Dạ. vâng đây quả thì trái thì rất là to và tỷ lệ sai thì ở đây có phải dùng kích thích để cho nó sai hoa đậu quả không không, không cần không cần nếu bởi vì cô ở đây người trực tiếp thì cái lượng hoa lượng hoa lượng đậu kinh khủng à vâng. đậu quả rất nhiều vâng cái ban đầu thì cái tỷ lệ đậu quả của nó sai gấp nhiều lần như này vâng nhiều đây là cái anh đấy là anh ấy là thầy giáo à. anh ấy là anh ấy khi anh ấy xác định để cái ví dụ anh ấy có kinh nghiệm lắm cái cây như thế này anh ấy để bọc tầm bao nhiêu quả còn lại là anh cắt à cắt cắt ví dụ cây này là không được tham này cô này à. nếu cô tham ví dụ để được khoảng ba chục trái là sang năm là cây này nó chỉ thế này được nó không được không cây này thì nó mấy năm tuổi rồi cây này trông thế thôi nó phải 3 tuổi rồi đấy 3 tuổi à? thế nhưng mà bình thường 3 tuổi như này là cây còi cô ạ à. cái gốc của nó có vấn đề không cô kìa à, ờ, gốc nó đang bị lở gốc kìa đấy. Dạ. đấy thế còn như cây này thì nó mấy năm tuổi cây này cỡ 4 đến 6 năm 4 bởi vì anh ấy đất của anh trên này không thể như của nhà chúng cháu dưới kia được nó nước nó ít hơn này diện tích rộng không thể kịp thời như là dưới chỗ của anh em cháu và nó bị rửa trôi đúng không không ở đây thì ừ. không có rửa trôi đâu mình sang cây dụng thêm nhiều sang để thấy rằng đây tỷ lệ dụng đây này đây dụng dưới mấy trái đấy là với nhặt à dụng này là có ruột lắm ừ. đây các bạn này dụng la liệt đấy các bạn này ừ. quả rất to nhưng dụng hết cứ để đấy cứ để đấy ạ để cho các bạn thấy tỷ lệ dụng rất là nhiều đấy quả thì to mà dụng ở đây là trên cây này dụng nó phải đổ nó phải hơn chục quả đấy nhưng mà hơn chục quả là mình nhìn thấy được còn những quả, thối rồi gần hai chục quả gần hai chục quả đấy còn những quả thối rồi là mình không thể nhìn thấy được bơ thường là có phát sinh nhiều bệnh không cháu? Nó chỉ một con đấy, nó chỉ có về lấm thì, lấm uh, um, lấm gì đây Lấm ờ, rồi vàng. À, không, rồi vàng nó là con súng rồi. À, rồi vàng. Lấm để dụng trọng nhớ. Lấm là nó bị để dụng quả đúng không? Vâng, cái lấm, lấm nguy hiểm hơn là cái con xích hút luôn. Ừ. Thế cái tình trạng mà sần quả như này thì đây đấy là cái sần cái sần mà à, nó lon hay là hay là nó là sao cái sần đấy là là, là là là ví dụ như cái quả này sần đây là sần là bệnh uh, bị bệnh này còn sần như này là không phải bị bệnh này cô này cái này nó có phải gỉ sắt không gỉ sắt lấm hồng đấy cháu đang nói muốn muốn nói là là à, lấm đấy lấm đấy, vâng. đấy. đây các bạn quay gần vào đây đây này nấm sắt này. nấm hồng đây này. Ừ. Bà con đã xử lý được cái tình trạng nấm này chưa? Chưa, à. hầu như là vườn mà tuyệt đỉnh thì người ta chắc vẫn khoảng 10 ngày người ta phải đánh một lần à. chứ không thể mà bảo là lửa tháng 20 ngày nếu vào mùa mưa này thì tầm 10 ngày phải đánh một lần ừ. lấm như thế thì ờ, chắc là bơ là bơ loại rồi vâng loại 2 loại 2 giờ loại 3 luôn cái này bơ này phải treo tầm 2 tháng 2 tháng, 2 tháng trở lên thì nó mới đọ được giá được Vâng thưa các bạn là chúng tôi đang có mặt tại khu vườn của nhà Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Vương ở thôn E Đinh, E Đinh, xã E Tân, huyện Carong Năng, tỉnh Đắk Lắk. Và trên diện tích ở đây là uh, có khoảng 5 ha. 5 ha. Và ở đây trồng xen canh giữa bơ bút và cây mắc ca cũng như là có cả trồng cả cây uh, thêm cây mãng cầu sầu riêng mãng cầu sầu rất, riêng rất nhiều có nhiều, cả nhiều loại cây cả quả. xưa nữa vâng. có cả gỗ xưa nữa các bạn ạ thì ở đây bà con đang à, gặp phải những tình trạng là bơ à, bị à, sần quả và bị rụng trái mà rụng ở đây là rụng không kiểm soát các bạn ạ rụng lang liệt như này rụng lang liệt cháu bơ hộ cây cần đây. Vâng. đây những trái bơ mà to và lặng chịu tay như thế này nhưng mà khi mà gặp mưa nhiều và bị rồi vàng nó châm nó châm chích thì bà con không có biện pháp nào để xử lý được cái tình trạng này cho nên dẫn đến là bơ bị rụng chát một đợt như thế này vậy thì buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn cho nhà vườn để dùng cái phân bón silic tân phát bắc giang phun vào những trái bơ phun trực tiếp vào trái bơ phun trực tiếp vào cây để giảm thiểu để tăng cái cái làm dai cuống để chống dụng quả sợ nhất là dụng trái <laughs> Và khi dụng trái như thế này thì ờ, bà con chưa có những cái hướng để ngăn chặn cái tình trạng dụng trái các bạn ạ Thế và dẫn đến là tình trạng bơ là dụng lan nhiệt như thế này Như chúng ta thấy không chỉ ở trên ờ, một vài cây mà gần như là trên cả vườn Nó đều dụng Và những cái quả chúng ta nhìn thấy thấy đây thì ờ, nó chỉ là khoảng độ hơn chục quả nhưng mà những cái quả nó đã thối rữa ra rồi thì tổng thể từ ờ, đầu vụ đến cuối vụ thì cái bơ này nó phải dụng tới hàng à, năm bảy chục quả các bạn ạ à, rất như vậy thì rất là đáng tiếc cho nhà vườn và cái để à, giúp đỡ bà con à, vùng e tân à, ca năng đắk lắc hạn chế được cái tình trạng dụng à, trái trên bơ và những tình trạng bị sầm quả trên bơ thì à, chiều nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con về cách dùng phân xịt để phun trong giai đoạn dưỡng quả để giúp cho ờ, làm cho bơ dai cuống hơn, ờ, quả bóng quả bóng bẩy hơn, chắc quả hơn, đẹp hơn và hạn chế được những cái sần sần trên quả như thế này, những cái sần quả như như đốm đốm quả đây, những cái sần như thế này, sần quả lám quả, thối quả dụng quả, tràm quả đấy và để giúp bà con ngăn ngừa được những tình trạng trên thì trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện trên vườn của nhà bạn Nguyễn Văn Vương Nguyễn Văn Vương ở thôn E Đinh, xã E Tân, huyện Cơ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Và xin bạn à, Nguyễn Văn Vương bạn cho biết số điện thoại của bạn để sau này nếu như là bạn muốn xuất bơ đi ra miền Bắc cho các thương lái miền Bắc thì có thể liên hệ với bạn qua cái số điện thoại nào? Số điện thoại của tôi là 0385 343 999. Bạn à, nói lại một lần nữa đi ạ, nói chậm thôi để Số điện thoại của tôi là uh, 0385 343 999 ạ. Vâng. Và bạn khẳng định là bơ này vườn bơ này có phải là vườn bơ sạch không? Vườn bơ này của chúng tôi là làm ờ, theo quy trình sạch. Nhưng mà hiện tượng như thế này là là là là, là không thể tránh khỏi. Đấy. Nên là nhờ phía ờ, công ty công ty phân bón Silic uh, phân bón Silic là hỗ trợ anh em chúng tôi về, phân bón uh, kỹ thuật về kỹ thuật